mời Xin mời Xin chào Tớ muốn cái này Cho một loài hoa để Xin làm chào, môi tớ nhé. muốn cái này Hoa bụt gấm Chào mừng đến với khu vườn của tớ Hãy cắt hoa từ cây bụt gấm nhé Thank you.

ngon một món đồ để chế biến cánh hoa để chiết nước ép từ hoa Chúng ta có thể dùng nước ép từ hoa để làm son môi Để làm son môi, chúng ta cần sáp ong. Hãy cân sáp ong trên cân. Sáp ong. Để làm sao nuôi, chúng ta cần nước ép từ hoa, cần nước ép từ hoa trên cân. Son môi đã sẵn sàng rồi Đổ hỗn hợp son môi vào khuôn nào tủ lạnh để làm sao môi đông lại Nhấn nút trên tủ lạnh Chọn một ống đường cho son môi vì đã đến Chọn một loại hoa để làm bó hoa nhé Hoa chấm bi đây là vườn của Miu Miu Hãy thu thập mấy bông hoa chấm bi nhé Hãy thu thập các bông hoa nhé một món đồ để tô màu hoa Thank <laughs> you. trí bó hoa

chọn một loại hoa để làm bó hoa nhé hoa hồng chào mừng đến với khu vườn của tớ giúp tớ cắt mấy bông hồng này nhé hãy thu thập các bông hoa nhé xử lý các bông hoa nào món đồ để tô màu hoa bó hoa gói hoa lại